ai vô mình nói trở lại đây và mình sẽ chơi cái game Nutman ra đi không biết các bạn nói em mình nói nhỉ ừ. mình cứ sợ là các anh em không ai nghe được mình nói gì phải chỉnh lại cái uh, Bandicam một tí Ồ Các anh em mình nói không nhỉ Lu Chắc là nó bị quá rồi Hello, hello, hello, có ai nghe đây không? lắm thì cùng thì ghép nhạc rồi người bán đâu bên này phải cứu cho đến giờ đi không thấy thằng nào à, kìa Mày có thể chạy được đằng trời con à Để xem mày chạy được cỡ nào cho to cái mic đó à vậy cho to là rồi, ok là khi ở đây thằng hồi đấy nó vừa trèo lên đây đó mẹ tôi méo biết nó nằm chỗ nào luôn kìa kìa nó kìa oh fuck you tôi thấy rồi anh cho em đợi rồi cho em chạy đèn trời Nah, Oh. Yes, man. thanh niên thủ dâm đó à. <laughs> là đó là khi xong cuối cùng nó thấy mình bắn người chợ bom này nó, nó xông ra nó bắn luôn nó bắn nó còn đứng đó nó bắn nữa <laughs> thánh nó ra tiếng snip đâu khu này này bắn ấy và hút xác nó mới được tôi không biết những người coi video có nghe được không nhưng mà thôi để tôi nghe được rồi ai mà video video này chủ yếu cho một người coi thôi thì thông thường có ai coi video của tôi đâu mà để bắn đâu khu này rồi bắn đâu khu này sao tôi không thấy được nào nhỉ kìa kìa đủ má nó đó mình cũng không biết luôn rồi giờ ra hết xác nữa này thanh niên nó bị bắn từng viên cho nên nó cũng chẳng biết thằng nào đang bắn nó vậy là không phải thằng này thằng hồi đấy nó bắn slip cơ thằng này nó không có slip có snip mình thằng này không có đây, bo lần này đây nó bắn đây nó bắn dưới này này không biết anh em có nghe tiếng nó bắn không như tôi nghe được một cách tại vì tôi ấy đừng quên chạy bo đây đây em rồi kệ cứ chạy trước đi tính sau tốt nhất nên cầm khi chạy đâu có bắt thịt đến nó thơm xông ga bắn mình làm nát mấy thanh niên mới tập chơi này nó hay nút bụi lắm đấy thế nó bắn nhau chưa cái điện đây thằng này mới có snip này tôi bớt slip thì cũng được nhưng mà chỉ sợ là bo nhỏ như vậy không cần slip cho mày đấy con trai tôi nhất chạy đi núp thằng này cũng không phải chạy vừa thanh niên rồi chiên luôn à cú bắt giờ heo tại bo thôi không tao cân mày rồi thằng sướng nhi được hai ngàn xp có bo vướng tao thôi không đừng trách với lại hồi nãy tao đang phải đạn ơi <laughs> giết được sáu người đi cứu anh nhầm ơi <laughs> anh nhầm vô phòng lúc tập hello sao pha anh nhầm đó tôi đã quay trở lại rồi đây và gà hơn xưa rất là nhiều và ra thì test thôi hồi đấy là nghĩ do kỹ thuật tại cái bo cho nên tôi mới chết chắc chắn phải có nhiều chứ không đơn thuần chỉ có tôi một mình khu này tôi đảm bảo luôn không phải một mình tôi khu này scope holo là nó sẽ giảm giật cho mình một tí tí tẹo còn medium nó sẽ làm cho mình giật hơn một tí nhưng mình lại nhắm gần hơn và chính xác hơn cái medium chỉ dành cho cái uh, súng ms4 z thôi còn ông nào đồ thì cứ sử dụng đấy thấy nó bắn chưa cho nó nói khu này không phải một mình tôi mà nó bắn thì giờ gao hết xác nó thôi chết ai một là nó tôi hốt xác nó còn hai là nó hốt xác tôi theo chiều ngược lại nó bắn đâu khu này này bắn đéo đâu nhỉ hôm này tôi không thấy thằng nào rồi đấy nó bắn xong vài viên xong nó thôi nhỉ tôi đi lại tìm nó thì không thấy nó bắn nữa tôi cũng chẳng thấy nó đâu luôn méo hiểu đấy đủ mà thằng này nó bị ngu anh em ạ đi đâu múc ra đằng kia <laughs> thằng kia nó bị ngu nó đâu chạy ra mút thằng kia anh em ạ có thằng nào đó mút thằng kia cơ thôi nãy thì nó mòn mệt đi đúng là mấy bọn trong binh này mình mắc cười với nhìn luôn đa số toàn những người tân binh vào đây chơi không à những người mà mới tập chơi á cho nên mình dễ ăn hiếp người ta ấy có thằng tên Việt Nam mà giờ nhung dung kìa sao không thấy nào ở trên vậy chỉ thiếu đúng cái tay cầm gỗ thôi tay cầm chữ y tay cầm nó sẽ giúp mình giảm giật nhiều hơn tay cầm sắt tay cầm sắt này nó giật nó cũng giảm giật nhưng mà nó không giảm giật nhiều như cái tay cầm gỗ có thằng bom kìa cái thằng nào ném bom hay đáp bom vậy ném đúng rồi người đáp bom khói em biết thằng nào à cái thằng đó nó bị mắc kẹt anh em ạ à. <laughs> thanh niên nó, nó bị mắc kẹt nó ném bom cho nó chết sớm ấy nó không thoát tại vì khi mà nó thoát á, thì nó sẽ bị mất ít b nó sẽ không nhận được FP cho nên <laughs> nên đi bị mắc kẹt không biết bắt cái khi ra để nhảy ra ta điên ta điên bị mắc kẹt bạn nào mới chơi á thì tôi khuyên các bạn đừng nên chạy vào trong chân giữa bo nhanh nhất đừng lên tốt nhất đừng lên. tại vì khi các bạn chạy vào á sẽ dễ bị bắn hơn là khi các bạn bo tới đâu chạy tới đó bo nó tới đâu phải chạy tới đó thì lúc đó thì nghĩa là bạn chạy vào bo đúng không khi bo bo tới đít bạn rồi nó kêu bạn chạy rồi sau đó thì bạn cứ đợi và từ từ chạy thôi chứ gấp gáp sẽ làm cho bạn chết một cách nhẹ nhàng Nêu sẽ 33 slip ngon khi muốn làm cho này tôi chỉ các bạn các bạn có thấy cái này không để yên nó cứ xây vòng vòng như vậy đúng không giờ các bạn muốn giữ cho nó đứng thẳng lại thì các bạn nên giữ shift thấy không nó sẽ đi thở trong 3 giây 3 hay hai năm giây đó tôi không quên rồi nín thở cho mình bắn trong 3 5 giây đó nó sẽ không mất máu không mất gì cả nó chỉ là nó sẽ cái vòng tâm nó sẽ vẫn quay thôi với lại à, bạn giữ ship bạn phải đợi một để một thời gian thì bạn mới giữ tiếp được còn không thì nó chỉ dừng một tí rồi xong này nó lại ấy chứ không phải giữ ba năm phút nữa đâu cũng giống như tôi nhỉ à, nó cứ bo tới đâu là mình đi tới đó thôi đi tới cái bo đó thì mình phải dừng lại đợi mình cứ chạy bo vậy từ từ cũng win thôi top 1 còn 16 thằng nữa không nhận mình tôi cũng không nhận mình là bắn hay đâu ê, ê, hình như tôi thấy thằng nào đó nứt đằng kia kìa hơi đá phải à? hay nhìn nhầm nè ờ à, đúng rồi không phải nhìn từ xa nhìn giống có thằng nào nó nứt. giờ chạy bo thấy không có lần nó nói còn bốn mươi mấy giây chạy bo Tùy theo mức độ để chạy Đôi khi chạy bo dày này Đi rồi thấy thằng nào chạy được trước thì các bạn giết Nhưng tôi khuyên các bạn á Không bắn thì thôi Bắn phải bắn cho nó chết Nếu bắn nó mà nó không chết nó quay đầu lại cái Nếu gặp mấy thằng rồ thì bạn sẽ chết Còn không thì bạn cũng bị bắn trúng vài viên hoặc là nó quay lại nó đạc khiên rồi xong khúc đó là bạn chết tôi nghĩ trong nhà có người quá ta đồ nút hết rồi rồi trên này nút hết sạch rồi để chứng tỏ ở đây có người bắt đầu khu khu trên nút ấy kìa kìa kia tìm đường núp để cho nó hồi cái sức nín thở đã thanh niên nãy giờ bắn không trúng nó nó cứ nhìn nhìn ngó ngó ấy tôi cũng bắn già slip lắm lúc trước bắn thì còn trúng bây giờ nó sửa lại nó phết lại cây slip khó bắn với liền luôn với lại tôi cũng chơi nhiều game lắm cho nên snip của pha này khó bắn bình thường viên đạn ở ngoài đời thôi bắn thẳng là trúng rồi cái này bắn nó còn quẹo xuống dưới đất cơ cày khiên luôn à tao biết mày ghê rồi mẹ phải chạy bo đừng bắn tao nữa đừng bắn tao nữa bắn thằng trong nhà đang bắn mày kia mẹ thằng đó lì Alo này hát à? Vậy nó bắn như đúng rồi ấy. Sao nó ở đâu ấy? Vậy đã biết nó núp đâu luôn. Ra khử mùi đó. Ê ê ê. thấy rồi, thấy rồi. Cái đẹp mẹ. Chưa nhìn tên không? mẹ đặt hết mẹ khi rồi sao thằng này giống hắt với nì luôn anh em ạ mẹ thằng này đúng trúng hắt luôn á nó bắn như đúng rồi á mà nó nhắm thành trúng đầu tôi không à thành rồi đôi khi chúng đầu rồi cũng không trúng đâu thằng nào chúng mày ê mẹ nó nó bắn vậy đó top 1 địch cụ vậy là top 2 thằng L đó mẹ thằng đó nó bắn chúng hắt lắm anh em ạ nó bắn nó kia một đường luôn mẹ à. bắn cứ gặp con chó hết này bởi vậy tôi thì game đúng rồi kim ở 4 Thôi video kết thúc rồi nha anh mọi người Cái gì nữa like và subscribe cho mình với Để mình có động lực để làm video mới tiếp theo Cảm ơn các bạn